Xem tử vi.mobi xin kính chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thực sự thư giãn và thoải mái. Xem tử vi tháng 6 năm 2020 cho các tuổi Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe. Tử vi tuổi ngọ tháng 6 năm 2020 Vận trình sự nghiệp của người tuổi ngọ thăng trầm bất định, khó đạt được mục tiêu đề ra từ trước đó. Mặc dù được quý nhân nâng đỡ, nhưng bản mệnh chưa biết tận dụng hết thời cơ sẵn có. Song con giáp này có thể tìm ra được hướng phát triển phù hợp với bản thân, phát huy được năng lực. Thái tuế ở bên, tài vận của bản mệnh khó bề khởi sắc. Tuổi ngọ có thể làm ra tiền nhưng chẳng giữ được tiền trong tay con giáp này có thể phung phí tiền bạc, tự cho rằng bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình bỏ ra. Tình trạng sức khỏe không hẳn rất tốt, nhưng cũng không thể quá lạc quan. Con giáp này sinh hoạt thiếu điều độ sẽ khiến cho sức khỏe bị hao mòn theo từng ngày. Bản mệnh cần chấn chỉnh lại bản thân, tự nhắc nhở mình nếu không muốn thể chất càng ngày càng đi xuống. Tử vi tuổi mùi tháng 6 năm 2020 Tuổi mùi tự lực cánh sinh Chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất cứ ai Cũng không mong chờ được sự giúp đỡ Con giáp này luôn tìm cách để hoàn thiện nhiệm vụ được giao Điều đó khiến cho bản mệnh được cấp trên đánh giá rất cao Nguồn thu nhập của con giáp này khá dồi dào Người tuổi mùi làm việc tốt nên dễ có cơ hội được tăng lương thăng chức những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ làm việc hết sức mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được vận trình tình cảm thăng hoa rực rỡ con giáp này có sức cuốn hút của riêng mình không phải gồng mình lên để tỏ vẻ mà cũng có thể khiến cho đối phương cảm thấy rung động người độc thân gạt hết những chuyện đã qua, sẵn sàng chuẩn bị bước vào một mối quan hệ tình cảm mới. Tình hình sức khỏe của người tuổi mùi không có gì là đáng lo ngại. Con giáp này tự biết chăm sóc bản thân mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nhắc nhở chớ nên u sầu, lo lắng hay suy nghĩ vì những chuyện đã qua. Tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được Tử vi tuổi thân tháng 6 năm 2020 Xem tử vi tháng 6 năm 2020 dương lịch Người tuổi thân cần phải thận trọng kẻo gặp họa tiểu nhân Công việc đang trên đà tiến triển tốt Vì thế mà con giáp này có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó Cát tinh có thể giúp cho việc làm ăn của bản mệnh thuận lợi, dễ dàng nhờ các mối quan hệ được mở rộng con giáp này không cần lo lắng quá nhiều về vận tài lộc. Chuyện làm ăn, buôn bán của con giáp này tiến triển khá tốt, tìm được nhiều cơ hội phát triển. Nếu đi đúng đường, đúng hướng mà quý nhân đã chỉ dẫn thì bản mệnh hoàn toàn có thể thu được tiền bạc về tay cao hơn nhiều so với thời gian trước đó. Vợ chồng có thể sớm đón tin vui về đường con cái, tìm được cho mình niềm vui trong lúc tưởng chừng đã không còn nhiều hy vọng các cặp đôi đang yêu cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ có thể biến cố lớn gì đó khiến cho hai người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân sớm về chung một nhà sức khỏe của người tuổi thân rất tốt đây là điều mà nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ ở bạn bản mệnh tinh thần vui vẻ sức khỏe dồi dào có nguồn sinh khí tốt song đừng vì thế mà chủ quan vẫn cần chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cho mình. Tử vi tuổi Dậu tháng 6 năm 2020 Đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu không được thuận lợi cho lắm. Con giáp này hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu của mình. Hễ thấy khó khăn là dễ lùi bước. Bản mệnh thiếu sự kiên trì và quyết tâm khiến cho công việc có phần bấp bênh con giáp này đang có phần ưa hưởng thụ quá đà, tiền bạc kiếm được không nhiều, không tiết kiệm thì tiền vào nhà cũng như muối bỏ bể. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Con giáp này cũng khá lãng mạn, biết tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ giữa hai người. Mối quan hệ của các cặp vợ chồng càng ngày càng nồng nàn thắm thiết cũng là nhờ vậy. Vợ chồng hòa hợp, gia đình hạnh phúc, đó là điều mà bao người mơ ước, nhưng người tuổi dậu lại may mắn có được. Sức khỏe không phải là vấn đề mà con giáp này quan tâm hàng đầu trong thời gian này. Bản mệnh vẫn giữ được cho mình tinh thần lạc quan, vui vẻ dù có rất nhiều áp lực đè nặng trên vai. Tuy nhiên cũng cần phải tìm cách giải quyết sớm những vấn đề tồn động, tránh để lại sự cố, tai họa bất ngờ tử vi tuổi tuất tháng 6 năm 2020. Người tuổi tuất dễ dàng vượt qua được khó khăn, trở ngại để tiến tới thành công. Con giáp này biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái, giao cho thêm nhiều trọng trách. Song bản mệnh cũng cần phải kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt, tránh ảnh hưởng đến công việc. Vận trình tài lộc không mấy khởi sắc, mặc dù công việc tiến triển tốt nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu. Con giáp này có thể có thêm những khoản tiền thưởng, song vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Đường tình duyên không mấy lý tưởng, bản mệnh dễ u mê, thiếu sáng suốt trong tình cảm. Có những chuyện vốn nhỏ nhặt nhưng lại cứ suy nghĩ về nó, không thể dứt ra được. Chuyện bé xé ra to, Tuổi tuất dần quan trọng hóa vấn đề và khiến cho mối quan hệ giữa hai người rơi vào bế tắc. Tình hình sức khỏe trong thời điểm này không được tốt cho lắm. Mặc dù không bị bệnh tật đe dọa, nhưng do hung tinh luôn đeo bám nên con giáp này dễ gặp phải tai họa bất ngờ. Bản mệnh cần phải thận trọng, đi đường xa nên chú ý giữ an toàn, cũng hạn chế những hoạt động mạo hiểm. Xem tử vi tuổi hợi tháng 6 năm 2020 Xem tử vi 12 con giáp nói rằng tuổi hợi sẽ có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Đây là thành quả có được nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp này. Song cũng không thể phủ nhận sự nâng đỡ của quý nhân. Nhờ thế mà bản mệnh có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. Con giáp này quản lý tài chính nên mức thu nhập có thể không quá lớn nhưng vẫn đủ để dùng dỉnh chi tiêu Bản mệnh tính lo xa nên chuẩn bị sẵn cho những tình huống xấu nhất. Vận trình tài lộc ổn định, người tuổi hợi có thể thoải mái làm việc mình muốn, tuy nhiên chớ nên vì thói sĩ diện mà hoang phí. Đường tình duyên trong tháng năm âm lịch này không có nhiều biến động. Con giáp này cân bằng được tình cảm và lý trí, không để cho cảm xúc lấn át hết cả có thể điều này khiến cho người ấy cảm thấy bản mệnh hơi cứng nhắc, nhưng với tuổi hợi là cần thiết để có thể làm chủ cuộc sống của mình. Về phương diện sức khỏe của bản mệnh tháng này khá tốt, không có vấn đề gì lớn phải lo lắng. Song con giáp này hãy chăm chỉ thể dục thể thao để duy trì trạng thái dồi dào năng lượng cho mình. Ăn uống nghỉ ngơi một cách khoa học, hợp lý để có thể chất dẻo dai, có sức đề kháng tốt trên đây là nội dung chi tiết tự vị tháng 6 dương lịch năm 2020 của 12 con giáp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Mời bạn khám phá thêm các nội dung thú vị khác được cập nhật liên tục trên kênh của xem tử vi.mobi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.